con dần chiều chân ta mình nhỏ nó yêu có lý nhỏ lâu nắng chỉ chân chuan chơi gì lăng từ nhỏ đó cô lan đó cô đi chỉ bố có ô sẽ thể lo lý có yo cô tan cô tu thiết rồi mù cỏ ta tí lao thua ua kê ua đã lo chẳng trí có yo của tu mẹ chỉ ta chú Cô dân yo lu yo hư yo tu Chỉ bú có plá tao mù đau lu Cô tia trả khi không có ô lu Có yo của mẹ chỉ đau san nù Lũ nang yo rong yo lư yo lý

lo chẳng thia tua trớ có tê chỉ cho ít kuti chipuka o she pe loli ko yo ku tan ku tu ti ti ku yen yu chu mu ko ta ti lao thua wa ke wa da lo chẳng thi tua da có tê chỉ cho ít